Bài số 71 Ngày ấy cận kề Giáng lúc 11 giờ 40 phút Ngày 30 tháng 7 năm 2022 Con ơi ngày ấy của Phật Thánh Vương đang đến rất gần chẳng còn bao xa đó chính là ngày qua thời thanh lọc toàn cầu thế giới ngày ấy sẽ là ngày của thánh mẫu tái hiện thành người ngay trong trần thế khi mà đế chế địa ngục quỷ vương phải phục quy hàng trước người thánh thiện cho một kỷ nguyên đời mới bắt đầu sau một thời kỳ trải dài bể dấu con người thế giới an bình trở lại đời sống tốt đẹp sẽ được khôi phục nhanh hơn con tưởng cho nên con đường mở ra trước mắt các con bây giờ là phải nghe hiểu lời dạy thánh thần từ thơ thiên đình giáng xuống cho con để có ngày mai thế giới tươi đẹp thì ngay lúc này các con cần tu ngay từ cái miệng sau đến cái thân và rồi cái ý tất cả đều phải thể hiện ra ngoài bằng sự nhẹ nhàng chứa đựng yêu thương nhân từ nhân ái hỷ xả thứ tha trong mỗi ý niệm con thời kiểm tra xem đó tốt xấu có lợi cho mình hay lợi chúng sanh trước khi con nói sắp xếp ý lời sao cho lời đó chân tình chân thật một lời nói đây như sao hai lưỡi có thể diệt người hãy đem vinh hạnh mang tới cho con tuy con không có một câu nói hay chỉ thời im lặng đó là tu khẩu quyết định một đời thánh thiện hay không trong mỗi hành động con thời xem xét hành động của mình có xuất phát từ tham dục hay không dục uống dục ăn dục chơi dục ái nếu đi quá độ sẽ tổn hại con làm thân con bệnh con biết tịt độ chính là tu thân lời của phật dạy chỉ bấy nhiêu thôi nếu con tu được thì con tật sẽ là người đầu tiên xây dựng thánh đức một sự mầu nhiệm thời sẽ xảy ra hoàn toàn vĩ đại bởi thời thánh đức các con được hưởng những việc phước thiện do con tạo dựng ngay từ bây giờ bề chính chỉ dạy dẫn dạy cho con định hướng định hình suy tưởng của mình nếu con hướng thiện thì cơ lành tới nếu hướng ác độc thì nghiệp ập đến con không đỡ nổi ngày mai trôi nổi xác trôi thành dòng mong con đừng than đó do ông trời không thời báo trước thời gian bây giờ đáng tính theo ngày ai không biết chạy về nơi trú ẩn thì nghiệp sạc hồn của con vẫn viễn rời khỏi đợt này ngày mai chiến sự xảy ra toàn cầu Việt Nam thế giới đã sẽ tơi bời bởi người thực tình vẫn còn quá ít thánh thơ thiên đình là nơi quy tụ những lời tinh túy dạy dỗ con hiền chỉ mong con trẻ những ngày sáu chót còn kịp quay về con ơi viễn cảnh ngày tới kinh hoàng đà sẽ xảy ra làm cho thượng đế phật tiên thánh thần trào dâng nước mắt miền nam miền bắc lệ tôn hai hàng đại bàng giáng cắn nhưng không che nổi được phận con người ở nơi đất nước có hình chữ S nên ngày phán xét chính là các con bao người tình ngộ thực tỉnh làm người dựng xây tương lai cho đời thánh đức cho đời phật vương nhanh chóng hiện bày mà ít đau thương mất mát xảy ra là do con đợn thì thôi con hãy tập trung ý nguyện cho qua kỳ này nhắn lời lan tỏa yêu thương của mình tới cho đại chúng ở xung quanh mình lời dạy thiên đình thiệt thực yêu thương để mong tất cả các con sau này đều được tiểu vớt mong làm sao